xin chào các bạn trong cái video này thì um, cô cần sẽ um, chia sẻ cho các bạn về cái cách mà load lên một cái file Windows mà chúng ta đã cài đặt rồi thì đây là một cái trường hợp uh, cũng khá là may mắn của cô cần khi mình đã backup tất cả những cái file Win uh, mình đã cài trên ờ, máy tính VMware thì um, những cái file Win này thì um, khi mà nó bị à, chết ổ cứng hoặc là bị à, lỗi win thì chúng ta sẽ cài lại thì chúng ta có thể à, backup lại những cái file win này à, có nghĩa là một cái folder của nó luôn ví dụ như một cái máy ảo là PC03 này, này thì mình đã backup lại ha thì sau khi đã cài win xong rồi á thì mình sẽ vào trong cái home vào cái trang home rồi sau đó các bạn um, tích chọn cho mình là cái open official machine này à, các bạn um, mở thằng này ra và trong phần này thì mình sẽ chọn đến cái một cái folder ảo mà đang dùng ở trong cái thời gian trước đấy và sau khi mình cài win lại thì nó mất hết ở trong cái danh sách này thì bây giờ mình chỉ có cần lót lên thôi ha ok ví dụ như trong phần này thì mình chọn open ha đấy thì sau khi mình open lên thì mình sẽ chọn play và trong phần này mình sẽ chọn là don't uh, do not show cái này ha cancel ok thì như vậy là cái máy um, win này cái cái máy à, máy app này nó sẽ khởi động lên cho mình ok thì uh, như vậy là xong ha thì đây là một cái video mà mình chia sẻ cho các bạn cái cách lót một cái um, file um, uh, win cái máy ảo mà mình đã dùng trước đó và sau cái quá trình mà lỡ bị lỗi win hoặc là bị hư ổ cứng thì chúng ta có thể là uh, phục hồi lại như thế này một cách nhanh nhất thì để làm được như thế này thì các bạn nhớ trong cái quá trình làm thì các bạn nhớ lưu uh, backup cái file win này lại ở trong một cái ổ cứng khác hoặc là trên driver Google đấy thì đây là một cái um, cái cái cái cách mà chúng ta backup và lock cái file win lên nên chúng ta không cần cài đặt à, trên VMware không cần cài máy à, cài mới lại ha